tu có vô to tư chỉ mua cây bao ly tu có mua cho đi nơi thia ta lúc ba qua tao chỉ ở kia cao có sang chi sa po ta li tu có yêu tao wa có nia chê chỉ lo wa có tu mê thơ khé tu có sang chi sa trâu kê có cho buồn ràn đi xa yo tu có lưu chỉ tao yu cụ ti ai yo tu có lưu chỉ thôi sanu tu ku yo tu ko yo tao la chỉ lo yo có đầy đau cho ta tu có sai chi sa bỏ chắp lời chỉ cho tôi có cho bộ thầu nợ chuông cụ ti áo mua cho nụ tu cụ do tu có vua tao là chỉ lo cho có đầy đau cho tới truy xa bỏ chắp lại chỉ do tôi có cho bỏ thao đời